Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ ba ngày 11 tháng 5 năm 2021, tức ngày 30 tháng 3 năm 2021 âm lịch, ngày kỷ mùi, tháng nhâm thìn, năm tân sửu. Con giáp xung ngày kỷ mùi hôm nay là đinh sửu, ất sửu. Con giáp xung tháng nhâm thìn là bính tuất, giáp tuất, bính dần. 1. Tử vi tuổi tý, Mùi Tý tương hại là điểm báo người tuổi Tý có thể vướng họa tiểu nhân trong hôm nay nếu không biết kiểm soát cảm xúc của mình, bạn nên tránh thái độ gắt gỏng để không làm sứt mẻ tình cảm với người khác. Thiên tài xuất hiện báo hiệu tin mừng cho đường tài lộc của người tuổi Tý. Tình hình tài chính của con giáp này khởi sắc khi được các thần tương trợ, dù là người làm công ăn lương hay người theo nghiệp kinh doanh đều có thêm thu nhập, tiền bạc về tay nhiều không kể xiết. Thổ thủy tương xung cho thấy những cặp đôi cảm thấy không còn sự nồng cháy của thuở ban đầu, cảm giác nhạt nhẽo khiến cho hai người chẳng muốn gặp mặt nhau nhiều như trước. Sự nhàm chán rất đáng sợ, nếu bạn không muốn tình cảm dạn nứt thì hãy tìm cách hâm nóng tình yêu, tạo sự tươi mới đi nhé. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, thân, thìn. 2. Tử vi tuổi sửu. Mùi sửu tương xung ảnh hưởng khá nhiều đến tâm trạng của tuổi sửu trong hôm nay. Con giáp này dễ nổi nóng vì những chuyện nhỏ nhặt và những cơn nóng giận đó có thể khiến cho tình cảm gia đình mâu thuẫn. Mọi chuyện đều có cách giải quyết, Đừng để cảm xúc chi phối hết cả lý trí mà làm tổn thương những người thân yêu của mình, đến khi giật mình tỉnh ngộ thì cũng đã muộn. Tình cảm gia đình là thứ thiêng liêng không thể thay thế và phải gìn giữ. Tỷ kiến xuất hiện mang tới tinh thần làm việc hăng say cho con giáp này. Dù được giao nhiệm vụ khó khăn hoặc có nhiều chi tiết mới con giáp này cũng không chút nề hà, nghiên cứu thận trọng và chăm chỉ để hoàn thành xuất sắc. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, dậu, tị. 3. Tử vi tuổi dần Người tuổi dần dễ đạt được những bước tiến khá lớn trong công việc hôm nay khi chính quan nhập cục. Con giáp này tập trung, dồn hết sức lực để hoàn thành công việc được giao, không ngại khó ngại khổ. Hôm nay, người tuổi dần hành động rất quyết đoán và mạnh mẽ, làm việc đâu ra đấy, khiến người khác phải thán phục và kính nể. Nhờ năng lực, bạn vươn lên gây dựng được uy tín và sức ảnh hưởng ở nơi làm việc, cho thấy năng lực của bản thân cũng không hề thua kém ai cả. Có vẻ bạn đang khiến nhiều đối thủ cảnh giác đấy. Ngũ hành xung khắc cho thấy tình cảm của người tuổi dần gặp nhiều mâu thuẫn, có điểm đào hoa xấu dẫn đến tư tưởng ngoại tình. Hạnh phúc vốn trong tầm tay, nếu bạn không biết nắm giữ mà đứng núi này trông núi nọ thì hối hận sẽ không kịp. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão Người tuổi mão gặp nhiều may mắn và thuận lợi nhờ tam hợp cục nâng đỡ. Vận trình của bạn có rất nhiều điểm sáng, bạn thoải mái thể hiện mục tiêu và vươn tới ước mơ của mình sẽ được những người xung quanh ủng hộ, động viên cũng như chung tay góp sức tạo điều kiện tốt nhất. Thiên quan xuất hiện trong tử vi hôm nay của người tuổi mão, cảnh báo bạn cần thận trọng kẻo bị kẻ tiểu nhân lừa lọc tiền bạc. Kẻ tiểu nhân biết cách nói chuyện khiến cho con giáp này dễ dàng tin tưởng và trao tiền bạc đi mà chẳng chút nghi ngờ. Mộc thổ tương xung, đường tình duyên thứ ba này của bản mệnh lại không được suôn sẻ cho lắm, Người độc thân cần nhiều dũng khí hơn để tiến tới, bày tỏ tình cảm với người mình thương. Đứng trước chuyện tình cảm, bạn bỗng trở nên rụt rè và nhút nhát đến lạ lùng. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, mùi. 5. Tử vi tuổi thìn Kiếp tài chiếu mệnh báo hiệu tuổi thìn có thể phải đối mặt với họa phá tài. Do đó, hôm nay không phải là thời điểm thích hợp để con giáp này tiến hành đầu tư, Người tuổi thìn cần phải tỉnh táo và sáng suốt, tránh sập bẫy những kẻ có mùi đưa ra lãi suất cao bằng những lời lẽ ngon ngọt. Ngoài ra, con giáp này cần thắt chặt chi tiêu, quản lý tài chính khoa học và hợp lý hơn. Bạn cũng nên mua sắm có chừng mực, đặc biệt là đừng quá xa đà vào các trang mua sắm trực tuyến kẻo cháy túi lúc nào không hay. Thổ khí đương vượng có thể sẽ ảnh hưởng đến đường tiêu hóa của bạn. Người tuổi thì nên chú ý ăn uống khoa học, tránh việc căng thẳng quá độ hay mải mê làm việc mà bỏ bữa, có thể sẽ gây ra nhiều tác hại khôn lường. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, tuất, hợi, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Người tuổi tỵ thứ ba này được quý nhân tam hội dẫn dắt nên tình duyên khởi sắc rực rỡ, người độc thân dễ tìm được ý trung nhân cho mình. Nếu bạn chủ động và tích cực hơn trong chuyện tình cảm của mình thì quý nhân sẽ tạo thêm cơ hội để hai người nên duyên. Trong công việc, ngay có chính ấn nhập cục, người tuổi tỵ sẽ dễ dàng đạt được những bước tiến mới trên con đường công danh. Con giáp này biết cách để người khác phải ấn tượng về những mình có, tạo lòng tin cho những người đi theo và làm việc cho mình, nhờ thế mà thành công nối tiếp thành công. Đôi lúc con giáp này sẽ gặp phải nhiều khó khăn và thử thách mới nhưng hãy cứ tự tin vào năng lực của mình, bạn sẽ vượt qua tất cả. Song con giáp này cần phải rèn cho mình khả năng kiểm soát cảm xúc chứ đừng để cảm xúc lấn át cả lý trí, Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ. Dưới tác động của cục diện mùi ngọ nhị hợp, người tuổi ngọ đón nhận nhân duyên tốt đẹp, đào hoa thắm sắc. Với những ai đã có gia đình, tình cảm vợ chồng hòa thuận giúp bản mệnh luôn vui vẻ, hạnh phúc và có thêm động lực cố gắng trong công việc. Còn những bạn độc thân tuổi ngọ sẽ được ông tơ bà Nguyệt xe duyên, dễ dàng tìm thấy tình yêu của đời mình, Bản mệnh nên mở rộng trái tim, đừng quá khắt khe với bản thân cũng như với đối phương, hãy cho cả hai cơ hội để tìm hiểu thêm về nhau. Thiên ấn chỉ đường dẫn lối, người tuổi ngọ dễ dàng hóa giải được những khó khăn và trở ngại trước mắt. Con giáp này biết cách khéo léo lợi dụng ưu thế mình đang có để giải quyết nan đề, vươn lên tạo sự đột phá, khiến đối thủ không khỏi bất ngờ. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mão, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi, tỷ kiến xuất hiện báo hiệu một ngày không mấy may mắn cho người tuổi mùi. Bạn có thể gặp phải những tình huống chia bè kết phái, tranh quyền đoạt lợi trong ngày hôm nay. Tốt nhất bạn nên giữ vững vị trí là người ngoài cuộc. Tử vi hàng ngày cũng khuyên tuổi mùi không nên ham những lợi ích trước mắt, đừng mong mình không tốn công tốn sức mà lại được hưởng thành quả lao động của người khác. Hãy lao động một cách chân chính, rồi bạn sẽ được nếm trái ngọt do chính tay mình trồng. Thổ khí vượng cho thấy sự bốc đồng của con giáp này trong ngày thứ ba là có nguyên do vì bạn thiếu kiểm soát bản thân. Những lúc cảm xúc bất ổn, bạn rất dễ làm tổn thương tới người thật sự quan tâm tới mình bằng những lời nói thiếu suy nghĩ. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mão, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân. Thứ ba này, công việc của người tuổi thân trong hôm nay không được như ý khi thương quan chiếu mệnh những chú khỉ mài lao nghĩ chuyện riêng nên thiếu tập trung, để cho những chuyện cá nhân, riêng tư ảnh hưởng đến công việc của mình. Do đó, bạn rất dễ mắc phải sai lầm nghiêm trọng, ngay cả những những vấn đề đơn giản nhất cũng không giải quyết êm đẹp. Nếu con giáp này không chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình thì có thể sẽ bị khiển trách hoặc thậm chí bị trừ lương. Ngũ hành tương sinh, vợ chồng tin tưởng lẫn nhau là cơ sở vững chắc để con giáp này luôn cố gắng hết mình vì sự nghiệp, bạn nghĩ mình phải chăm chỉ làm lụng hơn nữa để xây dựng mái ấm gia đình mình ngày một hạnh phúc và đủ đầy. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, Tý, Dậu, Thìn. 10. Tử vi tuổi Dậu. Thực thần độ mệnh, người tuổi Dậu hôm nay đón tin vui về đường tài lộc vượng phát, như được trải thảm hoa hồng. Đặc biệt, người làm kinh doanh dễ dàng đạt được nhiều thành công, tiền bạc đổ về nhà nhiều như nước, Đối với những người tuổi dậu làm công ăn lương, bạn có thể sẽ được cấp trên khen ngợi vì những cố gắng, nỗ lực của mình. Dù đứng trước khó khăn thử thách thế nào, bạn cũng không vì thế mà sờ lòng nhục trí. Nhờ vậy, bạn luôn được đánh giá rất cao về vai trò của mình trong tập thể. Thổ sinh kim, đường tình duyên khởi sắc rực rỡ, đào hoa nở rộ giúp những ai đã có đôi có cặp có nhiều khả năng tiến tới hôn nhân,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 trong ngày thứ ba này, con giáp này cũng cần chú ý và đề phòng những kẻ có ý đồ xấu xuất hiện xung quanh mình. Có thể những kẻ tiểu nhân này sẽ khiến công việc bạn đang làm gặp nhiều khó khăn hơn, khiến bạn bị chậm tiến độ. Kiếp tài nhận thấy rằng bạn là một người nhiệt tình và thẳng thắn, tuy nhiên, đôi khi bạn rơi vào tình trạng nóng vội, đưa ra những quyết định không thật chính xác. Hãy tham khảo ý kiến của những người có kinh nghiệm nhiều hơn. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, thân, 12. Tử vi tuổi hợi Quý nhân tam hợp phù trợ, người tuổi hợi không gặp bất cứ khó khăn gì trong công việc. Chỉ cần bạn tiếp tục giữ tinh thần bình tĩnh và ổn định, chắc chắn bạn sẽ có một ngày vô cùng nhẹ nhõm và yên bình. Đây cũng là thời điểm tương đối thích hợp để tuổi hợi đưa ra những quyết định đầu tư hoặc kinh doanh. Con giáp này có thể gặp được một vài đối tác đáng tin cậy, hãy duy trì mối quan hệ tốt đẹp giữa đôi bên. Thổ khắc thủy nhắc nhở con giáp này cần phải quan tâm đến các vấn đề của gia đình mình hơn,